các bạn có thể trả một năm hoặc là trả theo hàng tháng thì bạn nào đã theo dõi ờ, từ đầu đến cuối thì chắc hẳn đã có một trang web rồi thì có một người bạn đã hỏi với mình à, đây người bạn này hỏi à, không thể nào chỉnh màu cho thêm là có thể uh, xài thêm uh, nu chấm gl không ạ à thì mình xin trả lời các bạn là mỗi một giao diện website nó sẽ có một cái à, mỗi một nhà cung cấp sẽ có một cái thêm khác nhau thì à, tùy theo người chia sẻ mỗi người chia sẻ sẽ có một cái thêm khác nhau nữa cho nên à, mỗi mỗi cái thêm thì nó cũng sẽ có một cái điều chỉnh khác nhau thì cái chuyện mà đổ màu thì cũng đơn giản thôi đó thì tùy theo cái nó những cái thêm cho đỏ màu những cái thêm thì bạn à, sẽ không được đỏ màu ở thêm được đó điều nói cho bạn biết đây mình sẽ đăng nhập vào cái quản trị của à, website đây mình sử dụng giao diện thì mình có nhiều giao diện nhưng mà mình sẽ chủ yếu sử dụng giao diện uh, à, about uh, Elem Max từ mẫu giao diện nó sẽ có một bảng điều khiển của nó riêng đó thì cái thì nó sẽ cho các bạn điều chỉnh trực tiếp đây luôn cái thì nó sẽ không bạn sẽ vào cái à, bộ ghép để điều chỉnh thì trước khi vào à, hướng dẫn bài mình sẽ giới thiệu sơ lược về cái trang web của thanh com của mình thì sau thời gian nỗ lực à, làm web thì mình đã đạt đủ điều kiện để Google đặt quảng cáo lên đây xem quảng cáo nè đó đây những quảng cáo của Google đã đặt lên trong web của mình thì khi mà có người click vào thì mình sẽ được cộng tiền được kết chuột đó đó là một điều tuyệt vời khi mà các bạn sẽ kiếm tiền từ website thì trong những video trước sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể kiếm tiền từ cái trang web thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để điều chỉnh À, một số và thêm một số công cụ cho à, website đó. À. đây thì các bạn có thể chỉnh những cái tiện ích đơn giản ví dụ như bạn sẽ vào giao diện bạn vào tùy biến đây là một cách chỉnh hoàn toàn các bạn có thể nhìn thấy được đó tùy biến do mình đang quay à, màn hình cho nên nó chạy cũng hơi chậm cho người không ta xa này nặng đó ờ. còn một cái nó sẽ có một cái cây bút trì để các bạn có thể điều chỉnh rồi các bạn phải chỉnh màu sắc rồi bạn vào đây nè đó ví dụ như các bạn sẽ chọn cái màu của thằng à, tiêu đề là gì màu của thằng top size là gì đó hoặc là màu của thằng à, boss đó thì chỉnh màu các bạn vào đây nha đó thì các bạn này đã hỏi mình đây bạn uh, à, Victor Hoàng đó bạn cũng đang học website rồi cho bạn một like thì bạn sẽ vào đây chú ý xíu đó bạn sẽ chỉnh những cái màu này ví dụ như tiêu đề là màu đen nè và đây này là cho tôi trần màu xanh đó, phải dịch thành tiếng việt giờ dễ nhìn đó màu top và màu trắng thì chọn thử cái màu đỏ này đăng này rồi mình sẽ qua trang web kiểm tra thì mình có hai cái video để à, hai video hướng dẫn các bạn cái cách à, để tạo một trang landing page thì bạn có thể vào hai video trước để đón xem cho bên lắng thì mình đang à, mở nhạc cho nên mình sợ à, sẽ mất cái à, dính bản quyền nên mình sẽ dừng lại một xíu rồi mình sẽ tiếp tục đây và cái tùy chỉnh màu sắc đó ở đây rồi các bạn sẽ có thể là nhận dạng sai nhận sai là bạn có thể điều chỉnh cái tiêu đề của trang web khẩu lệnh đó rồi tiếp tục là cái uh, à, order đó, bạn có thể là folder là cái chân trang các bạn đây, nè. Đó. đây mình sẽ kéo xuống cái chân trang uh, cho bạn xem đây cái đoạn này đó uh, Thanh Nguyễn sẽ chia sẻ gì thật cho nhiều người đó. đây là trang trang đó bạn vào đây để có thể điều chỉnh cái gì mà bạn muốn ghi rồi có thể đưa những cái link của cái những cái nào đó và cũng được ok đó còn cái uh, tiếp tục là màu sắc rồi hả quay lát rồi menu hay trang chủ trang chủ cũng vậy bạn có thể chọn là bài viết tỉnh hoặc là bài viết mới nhất đó nó sẽ nổi lên cái bài viết mà bạn mới mới ghi rồi bấm F5 cái này nha rồi bấm enter cũng được rồi mình sẽ vào lại trang chủ thì kiếm tiền bằng cách mà liên kết view và xem thì đây chỉ là một cái những cái bước mà cơ bản nhất và những cái gọi là này là gọi là kiếm gọi là ít tiền nhất ở website bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ những cách khác như bán hàng hay tiếp thị liên kết hay là mở ờ, webshop đó hay là những cái à, cách khác thì những video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm gần hơn trong video này mình chỉ hướng dẫn các bạn cách để ờ, thể giúp các bạn à, đây mình lên nãy mình chọn cái à, cái trang chủ mới nhất thì nó không được rồi đó mình sẽ chọn lại trang tỉnh nha trang chủ tại vì trang tỉnh mình đã chọn rồi đã đưa những cái đó lên rồi nên à, rồi bạn sẽ bấm lại trang chủ khi bạn chọn à, có những cái mà bạn à, phải trong à, menu á bạn chọn nhiều cái tên trang chủ á nên khi mà nó đây là cách mà các bạn chỉnh trực tiếp thì ngoài ra các bạn có thể vào cái giao diện một kết để bạn chỉnh đây à, thì chỉnh menu này đưa bất cứ cái trang nào để lên cái à, cái những cái công cụ này đó rồi thì à, chủ đề hôm nay là mình chủ để chia sẻ với bạn cách để các bạn thêm một cái build bạn viết bài cho tiện lợi bạn có thể điều chỉnh màu hay điều chỉnh những cái à, cần thiết tại vì một cái bài viết mà trong cái giao diện của đây sẽ ra tất cả bài viết đi một cái giao diện ờ, bình thường của bạn thì bạn sẽ không thể nào mà thấy hết được tại do từ khóa SEO mình chạy quá nó phức không ở bài dưới thì mình sẽ ờ, lấy một cái bài có ờ, đây một cái bài có nhiều chữ nhiều chỉnh sửa được đó thì những cái thanh công cụ này thì đã có được bạn phải tải thêm một cái công cụ khác đây mình sẽ vào lại cái bản ờ, uh, web để hướng dẫn các bạn thêm một cái công cụ đó đây bạn sẽ vào win win đã cài đặt win mới được sẽ vào à, win cài đặt đi mình sẽ cho các bạn xem cái à, win của mình đang à, sử dụng đó đây là phần TMC view đó khi các bạn cài đặt thì các bạn sẽ chưa có cái này thì để có cái cái thanh mà để hỗ trợ những cái công cụ mà viết bài thì bạn sẽ vào win bạn sẽ vào cài mới đây bạn sẽ tìm cái plugin à, đó trên cái giao diện của thằng à, trong cái thư viện của Podcast đây nó sẽ ra đó hình cái bút chi bạn chưa có phạt không có kích hoạt không cài đặt chứ đây như này bạn muốn vào cài đặt thì nó sẽ ra thì khi bạn sẽ vào cái à, cái quần ghét để bạn kích hoạt đó, đó chung như có nhiều cái thì phương tiện nhất nhất thuận tiện để các bạn có thể à, chỉnh sửa hay thêm thêm công cụ rồi mình sẽ bấm kích hoạt rồi xong quay trở lại pin sẽ kéo lên cái à, kiếm cái tên đó nha đây sẽ bấm một cái quạt rồi mình bấm vào cài đặt để chủ yếu mình sẽ thêm những cái công cụ mà đang có rồi bạn bấm vào Alexi. đây để tiếp tục bạn sẽ thêm những cái công cụ mà bạn cần thiết để quyết ờ, bài ví mình sẽ thêm cái kéo vô đây đi để cùng cắt gì đó dễ và các bạn thêm cái dấu bình phương trên này nè đó nhiều khi những bài viết mà các bạn cần phải ờ, thêm chữ trên đó và đường ngang đó hay là cái mã chung thêm nhiều tốt gì đâu đó màu nền đó màu nào hồi nãy có một bạn hỏi cái màu nền đó rồi dán bạn sẽ seal lại rồi bạn seal chen lại ok rồi mình sẽ ra cái à, trả lời bài viết giờ mình sẽ bấm F5 trở lại đó thấy không nó thêm những cái kéo này hả à, dấu à, x bình phương này đó bạn có thể à, ví dụ như có những cái từ bạn có thể là chọn màu cho nó đó bạn sẽ chọn màu này đó màu, màu chữ còn cái màu nền nền đây đó thể chọn một cái màu nền à, xanh xanh đi đó đó rồi nói chung nó cũng rất đơn giản thôi rồi bạn sẽ bấm cập nhật lại thôi thì đầu tiên là cái tiêu đề đó thì bạn sẽ viết cái tiêu đề trên này rồi cái tiếp là những cái à, cái nội dung bài viết thì bạn cũng sẽ viết rồi bạn sẽ dán vào đây hoặc bạn đánh máy vào rồi bạn chèn video chèn hình ảnh ví dụ như chèn video thì à, các bạn sẽ bấm vào đây nè đó bạn bấm vào văn bản bạn đang viết là ở trực quan bạn sẽ bấm văn bản rồi xong bạn sẽ qua cái uh, kênh youtube bạn sẽ copy cái uh, mã nhúng đó xong rồi sẽ qua đây các bạn dán vào là ok đây bạn dán vào đây rồi khi bạn trở ra nó sẽ có cái à, video liền đó rất là đơn giản tương tự cái hình này cũng vậy cái hình thì đơn giản hơn hình thì bạn chỉ bấm vào cái à, chỗ dàn hình nè đó, thêm hình ảnh hoặc mirror đó, bạn sẽ tải hình ảnh lên hoặc các bạn lấy hình ảnh từ thư viện rồi bạn sẽ đặt vào và có thể canh giữa canh trái canh phải thôi đó canh phải nè canh giữa nè canh trái nè chèn lên nè đó rất đơn giản một bài viết thì các bạn có thể ờ, những cái chữ in đậm hoặc in nghiêng hoặc là những chữ mà gạch ít dưới đó nhìn cho nó gọi là chuẩn xeo hơn thì đây là một cái à, sản phẩm của à, Unica mình đã làm tiếp thị liên kết bán sản phẩm này và khi có người click vào xem thì mình cũng sẽ được à, hoa hồng là 40 trăm thì cái người mua cũng sẽ được giảm là 40 trăm đó ví dụ như cái bài tháng mà dự nãy đúng không đây lộ trình 30 ngày trở thành bậc thầy bán hàng nè đó khi họ clip vào trong web họ xem đây là phần quảng cáo Google này bạn đó. họ xem họ hay thì họ clip vào mua đó, xem ngay kiểu phí đó, hoặc clip vào xem ngay thì đây nhưng mình đã chèn những đường link thì khi click vào đây nó sẽ ra cái trang à, thanh toán của Unica đó thì Unica đặc biệt giảm giá cho người mà khi mà mua qua sản phẩm qua cái à, mã giảm giá của người à, giới thiệu thì sẽ được giảm 40 trăm ví dụ như mình sẽ nhập thằng Nguyễn đi thì các bạn có thể vào trực tiếp Unica các bạn bấm chữ Thăng Nguyễn vào cái mã giảm giá nè các bạn sẽ được giảm 40 trăm tất cả các khóa học đó khóa học này là một triệu hai nhưng mà khi bạn mua qua đường link mình các bạn sẽ giảm còn 720 ngàn đó việc hay cho đó ví dụ như bạn sẽ vào à, bạn thông tin bạn sẽ vào trực tiếp Odica đây nha sẽ vào Unica mình sẽ lấy cái khóa học này đăng nhập vào rồi mình sẽ tìm cái khóa học ờ, của ờ, thầy Hán Văn Dự thấy chưa 1 triệu 199 ngàn đó nhưng mà khi các bạn mua qua cái đường link của mình đây chỉ có 720 ngàn thôi nó đặc biệt như thế thì các bạn có thể bán tích thị liên kết được chứ nếu như bằng giá thì bạn sẽ bán được đó mình sẽ trở lại trang web ờ, nguyễn com đây cũng là một hình thức mà kiếm tiền bằng tích ờ, thị liên kết đây cái à, cái hot hot nhảy này nè cũng là tiếp thị liên kết này bạn đó, khi bạn clip vào bạn mua thuê hot tin thì mình cũng sẽ có tiền hoặc là cái à, này quảng cáo Google nha đây hoặc là phần mềm à, quản lý bán hàng nè hay là cái à, tên miền giá rẻ thì bạn click vào đây thì bạn mua cái tên miền mình cũng sẽ được hưởng phần trăm theo quy định của à, mỗi tên miền khác nhau nha đó và bạn mà vào trong web bạn click vào những cái à, quảng cáo này thì mình sẽ được cái à, Google nó sẽ trả cho mình cái tiền quảng cáo đó các bạn có thể vào quảng cáo này đó nói chung các bạn có thể click và ủng hộ mình được mình sẽ chia sẻ bạn cách nhiệt tình hơn đó nói chung viết một cái bài cũng rất đơn giản thôi xong các bạn sẽ cập nhật lại thôi thì cái trang web mình nó đang tích hợp là dù ghép và in folder 2.0 có thể biết cái dạng khác đây ví dụ như cái này là kiếm tiền với Facebook nè đây là cái à, cái trang infolder 2.0 đó nhìn giao diện nó đẹp hơn cái cái à, cái bộ ghét rất là nhiều bạn có thể chỉnh sửa bài viết có thể chỉnh sửa cái thêm đó chỉnh sửa màu nền đó như các bạn à, bạn này hỏi nè đó, bạn có thể à, chỉnh sửa màu nền tốt nhất thì bạn nên sử dụng cái trang landing page bạn sẽ dễ điều chỉnh hơn so với uh, bạn sẽ dễ điều chỉnh hơn so với Wordpress đó, trang này bạn thì chỉnh màu này nó màu nền này hoặc là những hình ảnh này các bạn có thể chỉnh thay đổi bất cứ như thế nào đó nó đơn giản vâng thì video này mình sẽ chia, chia sẻ sẽ lược các bạn một số thủ thuật đơn giản để à, viết bài trong WordPress thôi thì trong những video sau mình sẽ chia sâu hơn cho bạn cách để sell vâng cảm ơn các bạn à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo